ví dụ một của thầy này là điền vào bảng sau thầy cho một cái bảng như sau bảng này thầy có số đại cho này số trăm này trừ số hàng trăm này số chục này trừ số hàng chục này đó đầu tiên số đầu tiên là số 1234 em nhớ nhá số thầy là 1234 thế thì số trăm của thầy là gì số trăm tức là chúng ta bỏ đi hàng đơn vị là 4 này và hàng chục là 3 này thì số trăm của thầy là 12 còn chữ số hàng trăm là chữ số này. Đây là hàng đớn, vị này, hàng chục này, hàng trăm thì chữ số hàng trăm là số 2. Ok. Nào, chữ số hàng trăm. Và số chục này, em nhìn ra số chục này. Số chục là chúng ta bỏ đi hàng đớn đơn vị thì chúng ta có số chục là 123. Và trừ số hàng chục tức là đây hàng đơn vị này, hàng chục với chữ số hàng chục của thầy là là 3. Tương tự thầy cho số đã cho là 435. Thì thầy có ngay số trăm là 4. Vì lúc này thầy bỏ đi hàng đơn vị và hàng chục là 5 và 3 thì số trăm là 4. Và chữ số hàng trăm của thầy cũng là 4 luôn. Lúc này số trăm và chữ số hàng trăm là giống nhau. Đúng nào các em? Và số chục của thầy là 43. Tại vì chúng ta bỏ đi hàng đơn vị là 5 thì số chục là 43 và chữ số hàng chục của thầy là là 3.